rồi tiếp theo đó là những năm nào chúng ta được tuổi xây nhà. Rồi là ý nghĩa của tám bốn phương tám hướng. Đó thì hôm nay miết Hưởng sẽ chia sẻ cho quý vị tuổi 1986 La Mạng và Lữ Mạng nhé về là hướng nhà xây của tuổi 1986 nam và nữ nhé bính dần nhé Nam và Lữ Bính Dần 1986 thì ở đây uh, à, Mít Hưởng chia sẻ luôn thì Nam mà 1986 Bính Dần là cung khôn cung khôn là cung tử vi trọng đời là cung để xem tuổi vợ chồng rồi là tụng cung đó để xem tử vi trọng đời theo từng năm rồi lữ cung tử vi đó là cung khảm lữ 1986 là cung khảm cũng đó là cung tử vi trọng đời nha thì bính dần và là mận là lư trung hỏa nhé mạng là mạng hóa nhé rồi thì bây giờ chúng ta đã tìm được cung sinh rồi hay còn gọi là cung tử vi rồi thì tiếp theo thì à, mít hưởng chia sẻ cho quý vị tìm cái cung bát chặt cũng bắt chặt thì phòng hướng cũng chia sẻ rất là nhiều rồi chúng ta chỉ cần lấy cái năm sân của chúng ta ra đó là 1900 1986 mà chúng ta chia chia cho con số 9 nhá chia số số số 9 chia cho 9 sẽ bằng 2220,220,6 thì chúng ta lấy cái con đằng sau dấu phẩy đó là con số 6 thì cái con số 6 là làm sao để chúng ta tìm được ra bắt chặt thì ở đây Mít Hưởng đã làm cho quý vị một cái bảng một cái bảng để chúng ta tìm ra được cái cung bắt chặt ở đây đã tính ra hết rồi bây giờ chỉ cần lấy cái năm sinh của chính của chính bản thân chúng ta chúng ta chia cho con số 9 là bắt chặt là nó sẽ ra cái con số đằng sau dấu phẩy ví dụ như chúng ta mà lấy chính cái tuổi chúng ta mà chia hết chia hết cho 9 thì chúng ta lấy con con số 9 đó nó là con số 9 Thế còn ở đây là cái con số 6 nhá Con số 6 ở đây thì các bạn tra ở bảng Lam này Lam 1986 ở đây cái con số 6 đó là cung gì Đó là cung khôn nha Đó là cung khôn 1986 Lam mạng là cung khôn Mà cung khôn ở đây thì nó nằm ở chỗ nào Cung khôn ở đây nó nằm ở đây Cung khôn là thuộc quân nhà hướng Tây thuộc Tây Tứ Chặt Đây cung khôn nó nằm ở hướng Tây Nam nhá Đấy. Rồi hướng tiếp theo đó là hướng chánh tây hướng tây bắc và hướng đông bắc bốn hướng màu trắng này là thuộc con nhà hướng tây thuộc tây tứ chặt của 1986 la mạ nhé rồi đó là la mạ nào đã, biết hướng nhà rồi hướng nhà hướng nhà rồi hướng nhà tắm hướng nhà bếp rồi nhé thì bây giờ tiếp theo sang bên đây của nữ cũng con số 6 thì con số 6 của bên nữ đó là cung gì đó là cung khảm nè bên lữ con số 6 là cung khảm cung khảm ở đây thì nó là hướng chắn bắc nha đây hướng chắn bắc là cung khảm này à, hướng thứ nhất là hướng cung khảm chắn bắc hướng thứ hai chắn đông thứ ba là đông nam và thứ tư đó là hướng chấn nam thì 1986 nữ mạng bính dần phận hướng nhà đó là hướng đông tứ chặt nhé hướng đông tứ chặt nhé còn nhà hướng đông thuộc đông tứ chặt đấy rồi Thì à, tiếp theo thì à, ở đây là Bính Dần Là nam thì là Tây Tứ Chặt Thế còn Lữ là nó lại thuộc là Đông Tứ Chặt nhá thì ở đây thì Phạm Hướng chia sẻ cho quý vị luôn về cái à, bốn hướng tốt của nam trước nhá bốn hướng tốt của nam trước hướng tốt thứ nhất là hướng nhà hướng nhà tốt thứ nhất đó là hướng Đông Bắc hướng Đông Bắc đó là hướng sinh khí và hướng sinh khí ở đây đó là phúc lộc vẹn toàn nhá. hướng đẹp thứ hai đó là hướng chánh tây chánh tây ở đây là thiên y có là gặp thiên thời điện lợi được che chở và hướng tốt thứ ba đó là hướng tây bắc đó là diên niên là mọi sự bình ổn và hướng cuối cùng đó là hướng phục vị là hướng tây nam đó là phục vị là được sự giúp đỡ phục hồi ấy là của um, Lam Mạng 1986 nhá thì bây giờ lại chuyển sang của nữ à, chuyển sang của nữ nhá con nữ thì thuộc cái nhà Đông Tứ Chặt thì bốn hướng tốt nè hướng tốt thứ nhất của nữ mạng 1986 đó là hướng Đông Lam Đông Lam đó là hướng sinh khí phúc lộc vẹn toàn hướng thứ hai đó là hướng thiên y là chấn đông gặp nhiều nhá thuận lợi nhé và hướng thứ ba đó là hướng chánh lam là diên niên mọi sự bình ổn và hướng thứ tư đó là hướng phục vị là hướng chánh bắc nhé được sự giúp đỡ phục hồi đó là nữ mạng nhé đấy rồi tiếp theo thì Phạm Hướng chia sẻ luôn cho quý vị cái tuổi 1986 lam mạng và lữ mạng cái năm mà chúng ta được tuổi xây nhà tại sao người ta gọi là được tuổi xây nhà tại vì khi chúng ta mà chọn chọn cái cái ờ, chọn cái ờ, cái năm xây nhà nó rất là quan trọng quý vị chúng ta phải trừ ba trường hợp nghĩa là không phạm vào ba trường hợp như sau thứ nhất không phạm vào tam tai thứ hai không phạm vào hoàng ốc và thứ ba đó là không phạm vào kim lâu khi chúng ta bị không phạm vào ba cái điều này thì cái năm đó là chúng ta được tuổi xây nhà là đẹp nhất để được để chọn cái năm để xây nhà thì ở đây ờ, Phạm Hướng chia sẻ cho quý vị luôn là những năm nào không gặp ba trường hợp này nhé nam và nữ luôn nhé rồi đó là năm ờ, từ bây giờ trở đi này là năm 2025 này đấy 2034 2037 2043 2044 2046 2055 2061, 2062, 2070, 2071 và 2073. Đây là những năm được tuổi xây nhà nhé, được tuổi xây nhà của tuổi 1986 Bính Dần Lam và Lữ. Đó. Đã được tuổi xây nhà thì bất kể tháng nào quý vị cũng có thể chọn ngày xây nhà nhé. Thì ở đây Phạm Hưng chia sẻ luôn thì à, đã được tuổi xây nhà rồi thì bất kể tháng nào cũng xây được nhà nhưng một điều là chọn cái nghề âm âm lật xem ở trong cái trong cuốn cuốn âm lật đấy trong cuốn uh, lật đấy trong lật âm nhá chúng ta nhìn ví dụ như chúng ta chọn tháng 2 để chúng ta xây nhà thì xem trong cái tháng đó trong cái tháng đó sẽ có 4 đến từ 4 đến 6 nhá 4 đến 6 ngày đẹp là cái có có cái giờ hoàng đạo thì quý vị chọn một ngày chọn một ngày trong tháng đó đẹp trong cái giờ hoàng đạo để chúng ta khởi công động thổ làm lễ động thổ nhé thì đấy thì khi mà chúng ta chọn được một cái giờ hoàng đạo thì cái giờ hoàng đạo ở đây là gì mà giờ hắc hắc đạo ở đây là gì thì chia sẻ cho quý vị luôn cái giờ hoàng đạo ở đây đó là cái giờ hoàng đạo là được thần được thần đấy gọi là thần cai quản cái thần tiên đó, là người cai quản là cái thần tốt những cái thần tốt bụng cái quả ở khi chúng ta mà chọn cái được cái giờ hoàng đạo để chúng ta làm lễ động thổ thì mưu cầu dễ thành nhá đấy cầu gì được đấy nếu chúng ta mà gặp phải cái giờ hắc đạo thì là là thần xấu cai quản là xui xẻo rất là xấu nên không được chọn cái giờ hắc đạo để làm nhé và phải chọn cái giờ hoàng đạo để chúng ta làm lễ khởi công nhé thì uh, quý vị khi chúng ta chọn được cái giờ hoàng đạo để làm lễ thì khi chúng ta bày lễ ra thì nhớ thì chúng ta là bày lễ ở trong cái phần đất của chúng ta bằng phần đất để chúng ta chuẩn bị động thổ ấy, thì à, cái người cái người và đại xây nhà được tuổi đó đấy thì vào thì chúng ta không được ai à, nói chung là khi chúng ta làm lễ thì à, à, lên kêu mọi người tránh xa cái chỗ khu vực để chúng ta động đất để khi chúng ta động thổ đó thì cái người đó làm xong vừa làm lễ xong khấn vái xong thì chúng thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta động đất nhé động một hai cuốc sẻng nhé động một hai cuốc sẻng vào cái miếng đất đó sới nên nó gọi là đây là động thổ đấy đấy khi chúng ta động thổ xong rồi thì chúng ta làm lễ xong hết rồi thì chúng ta thu gom vào cái phần còn lại để dành cho những người thợ xây người ta sẽ động thổ tiếp theo người ta sẽ làm từ đó trở đi là người là à, là xây nhà đó đấy thì chúng ta chúng ta phải lưu ý một điều rằng là phải như vậy nhé rồi thì tiếp theo thì à, phạm hướng lại chia sẻ cho quý vị luôn về cái màu sắc phong thủy cái màu sắc phong thủy ta rất là quan trọng nhé cái màu sắc phong thủy chúng ta chúng ta phải chọn cái màu sắc để chúng ta sơn nhà sơn cửa nhà sơn nhà nhá sơn trong sơn ngoài rồi là chúng ta sử dụng những cái màu sắc đó để chúng ta là mua xe ấy mua xe mua cổ đó hoặc là những màu sắc là chúng ta trang phục chúng ta vậy nên sử dụng theo màu sắc phong thủy của chính bản thân chúng ta thì nó sẽ nó sẽ đem lại nhiều may mắn cho ông ta nhé khi chúng ta sử dụng đúng phong thủy và màu sắc phong thủy thì ở đây mạng mình là mạng hỏa nhá mạng mình 1986 mạng hỏa lang và lữ thì mạng hỏa ở đây là màu xanh lục nè nhé màu tương sinh là màu xanh lục và màu tương hợp của mình đó là màu đỏ hồng tím nhé Đấy, còn còn cái màu mà bị khắc kỵ nhá nhá màu khắc kỵ mạng hóa này bị khắc kỵ bởi màu đen nhá khắc kỵ bởi màu đen và màu xanh nước biển nhá không nên sử dụng màu đen và màu xanh nước biển để xây sơn nhà hay là mua xe theo màu này nhá là không được Đấy, chúng ta phải mua theo sử dụng đúng màu phong thủy của chúng ta thì nó sẽ đem lại rất là nhiều may mắn cho chúng ta nhá. đấy là về vấn đề là phong thủy nhá thì thì uh, Phạm Hướng đã chia sẻ cho quý vị rồi là bốn hướng tốt của hướng nhà xây rồi ờ, hướng nhà tắm hoặc là hướng nhà bếp đều xây theo quay hướng theo cái hướng đó nhá đấy nam và nữ rồi thì bây giờ là Phạm Hướng sẽ lý giải cho quý vị về cái vấn đề là tám phương nhé tám hướng đó Đấy, thì có bốn hướng tốt và bốn hướng xấu thì phạm hướng chia sẻ để cho các, quý vị biết được là bốn hướng tốt chúng ta có ý nghĩa như nào và bốn hướng xấu có ý nghĩa như thế nào để chúng ta biết được chúng ta chắn nhá thì ở đây phòng hướng chia sẻ thì hướng tốt lúc nào cũng là hướng sinh khí hướng tốt đầu tiên hướng nào cũng là đều hướng sinh khí nhé hướng tốt đấy nó là đại cát đại nợi nhé là thông suốt nhé thông suốt đấy sinh sôi nảy nở đấy là sự hanh thông nhá mưu sự dễ thành thăng tiếng đó là hướng thứ nhất mà cũng là hướng số 1 đẹp nhất của hướng nhà nhá, đó là hướng sinh khí và hướng thứ hai của chúng ta đó là hướng diên niên hướng diên niên ở đây đó là cát khí biểu hiện biểu hiện cho sự thuận hòa êm đẹp vững vàng ấy may mắn vui vẻ tình cảm trong gia đình được vui vẻ rồi là kinh doanh được thăng tiến nhé ấy làm ăn được thăng tiến hướng thứ ba tốt đó là hướng phục vị hướng phục ở ờ, vị ở đây đó là gặp nhiều phúc lành đấy rồi là à, à, mọi việc đều tốt có nghĩa là hung nhá những ờ, việc hung thì thần hung thì thần cát đấy bất lợi thần có lợi nhá đấy đó là gọi là hướng uh, nhá đó là hướng phục vị nhá rồi tiếp theo ở đây thì phạm hướng chia sẻ luôn tiếp theo cái hướng xấu nè cái hướng xấu của chúng ta đó là hướng tuyệt mệnh cái hướng tuyệt mệnh chúng ta không lên không nên xây nhà theo hướng đó nhá hướng đông thì phải xây theo con nhà hướng đông mà con nhà tây tứ chặt thì phải xây theo con nhà tây tứ chặt nhá chứ mà đông tứ chặt mà xây theo tứ tây tứ đông tứ chặt mà xây theo tây tứ chặt là chết nhé là khổ lắm nhé thì hướng tuyệt mệnh ở đây có ý nghĩa đó là chia cắt chia ly xa vắng đấy rồi là gặp nhiều trở ngại mưu sự không thành hôn nhân dễ đổ vỡ đấy đó là hướng tuyệt mệnh hướng thứ hai đó là hướng ngũ quỷ hướng ngũ quỷ ở đây là hướng nếu chúng ta chẳng may quay vào hướng ngũ quỷ ở đây đó là bị quấy phá quấy rối nhé rồi là lận đận nhé công việc khó thành bất an đấy tranh cãi tay vạ thị phi khẩu nhá đó là khẩu ờ, thị phi khẩu khẩu thiện đấy gặp nhiều rắc rối ngang trái nhá rồi cái hướng xấu thứ ba đó là hướng lục xác hướng lục xác ở đây nó biểu hiện sự đức đoạn chia ni chia cắt nhá đấy rồi là về hao tài tốn của mất mát nhá rồi hướng thứ tư của hướng xấu đó là hướng họa hại hướng họa hại ở đây đó là hướng như là phá sản rồi là hao tổn đấy rồi là tốn của nhá rồi là gặp nhiều sự không thành đó, gặp nhiều tai họa ấy rồi rồi là tình duyên chia cắt chia ni nhá đấy rồi là khí lực khí lực có nghĩa là cái uh, sức lực của cơ thể bị yếu có nghĩa là nói về vấn đề là sức khỏe yếu đó hay bị sức khỏe hay bị yếu Đấy, bị còn là nói chung khí xấu nó làm cho chúng ta dương khí chúng ta bị giảm bớt lên là nó kiểu như là uh, âm thịnh dương suy nhé âm mà thịnh mà dương mà suy nó là ảnh hưởng đến sức khỏe của, của chúng ta nhé đó là như vậy thì cũng là mong là qua cái video này thì à, sẽ giúp được một số lợi ích cho cái tuổi 1986 nói chung là hữu duyên hữu duyên thì được à, xem qua video này Đấy, thì sẽ nói chung là sẽ giúp được nhiều lợi ích cho chính quý vị quý vị coi để chúng ta biết nắm bắt được là cái phong thủy hướng nhà chúng ta như thế nào màu sắc phong thủy chúng ta thế nào cung sinh là gì cung bắt chặt là gì đấy đấy phải nắm bắt được màu sắc phong thủy là gì đấy thì đây này là rất là, là mong là được cái video này được quý vị yêu thích và chia sẻ nhiều để chúng ta những tuổi 1986 làm bà nữ này chúng ta nắm bắt được để chúng ta uh, uh, xây nhà hoặc là chuẩn bị mua nhà hoặc là mua đất để xây nhà theo cái chính mệnh của chúng ta đấy cái gì hợp với chúng ta cũng cũng đều đẹp cả nó hợp thì làm ăn dễ dàng lắm nhé ấy nghĩa là mua một miếng đất hợp với mệnh chúng ta thì dĩ nhiên là đẹp rồi giống như đi lấy vợ vậy lấy vợ cũng xem tuổi hợp với mình nó là đẹp rồi đấy ở đây miếng đất cũng vậy nhà cũng vậy chỉ cần hợp với mệnh của chúng ta đó là đẹp nhá đấy thì thôi thì ờ, cái video ờ, phạm hướng tạm dừng ở đây nhé rồi xin chào tạm biệt quý vị khán giả nhé và hẹn quý vị ở cái ờ, video tiếp theo rồi xin chào tạm biệt